Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Đã từ lâu, tắc đường vào giờ cao điểm như một đặc sản của Hà Nội. Nhiều tuyến đường xuống cấp, cư dân từ các tỉnh đổ về làm việc, nhiều tòa chung cư mọc lên là nguyên nhân chính khiến cho tình trạng tắc đường trong nội đô ngày càng trở nên nghiêm trọng. Trong đó, tuyến đường vành đai 2 đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến ngã tư Sở là một điển hình. Nhận thấy sự cấp thiết phải xây mới và cải tạo tuyến đường này, tháng 4 năm 2018, vành đai 2 đoạn cầu Vĩnh Tuy ngã tư Sở đã được khởi công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 dự án xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc đường vành đai 2, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy ngã tư Sở kết hợp với mở rộng đường bằng từ Vĩnh Tuy ngã tư Vọng là công trình giao thông trọng điểm có ý nghĩa quan trọng của Hà Nội, đi qua địa bàn 4 quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân và Đồng Đa. Ngày 25 tháng 3 năm 2022 vừa qua, nhịp dầm cao và dài nhất của tuyến đường vành đai 2 trên cao, đoạn cầu Vĩnh Tuy ngã tư Sở đã hợp lòng, đưa tuyến cầu cạn vượt ngã tư vọng chuẩn bị kết nối toàn tuyến. Nhịp dầm dài 90m, cao 28m, bắc quan nút sao 3 tầng, đại là, cầu vượt giải phóng, vành đai 2 trên cao. Đây được coi là nhịp cầu cao nhất và dài nhất trên tuyến đường vành đai 2 trên cao tại Hà Nội. Với chiều dài 90m, nặng gần 1.000 tấn bê tông và có chiều cao là gần 30 Cầu vượt tại nút giao ngã tư vọng Trường Trinh được coi là cầu vượt cạn có chiều cao và độ dài lớn nhất tại nội đô. Các trụ cầu ở đây cao hơn gấp 1,5 lần so với các trụ cầu bình thường khác của dự án. Để đảm bảo không ảnh hưởng đến dự án đường sắt đô thị Yên Viên Ngọc Hồi sẽ triển khai sau này. Đoạn trên cao vượt qua ngã tư vọng hoàn thành sẽ nối thông với đoạn trên cao từ ngã tư vọng đến ngã tư sở. Đã được thông xe từ tháng 11 năm 2020. Cùng với đó, đoạn dưới thấp Vĩnh Tuy chợ mờ ngã tư vọng, dài hơn 3 km cũng đang được thi công đồng bộ. Hiện tại, gói thầu XL01, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến chợ mơ đã hoàn thành được khoảng hơn 90% khối lượng công việc. Công việc còn lại như lắp đặt lan can, tường chống ổn, đang được tập trung thi công để có thể hoàn thành vào ngày 20 tháng 4. Với gói thầu XL02, đoạn trên cao từ chợ Mơ đến ngã Tử Vọng, toàn bộ kết cấu phần dưới đã hoàn thành. Các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ. Với mức thông xe kỹ thuật toàn tuyến dự kiến vào ngày 30 tháng 12 năm 2022, Chủ đầu tư và nhà thầu thi công đang nỗ lực hết sức nhằm đạt được mục tiêu thông xe toàn tuyến vành đai hai trên cao, đoạn Vĩnh Tuy Ngã Tư Sở vào cuối năm 2022. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ giúp phân luồng và tăng khả năng lưu thông của các phương tiện từ phía Tây, phía Nam và phía Đông của thành phố, góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông tuyến đường vành đai 2. Tuyến đường bộ trên cao được xây mới hoàn toàn, gồm có một cầu chính và ba cầu dẫn nối từ các điểm đầu, Vĩnh Tùy, ngã tư Vọng và ngã tư Sở. Tổng chiều dài toàn tuyến là 5,1 km. Phân luồng đi bằng Vĩnh Tuy chợ mơ ngã tư vọng được mở rộng với mặt cắt từ 53,5 cho đến 63,5 m, với tổng chiều dài là 3,1 km. Sau khi được mở rộng đường vành đai 2 đi bằng có quy mô 8 làn xe, 6 làn dành cho xe cơ giới và 2 làn dành cho xe thô sơ có giải phân cách rộng 4 m ở giữa và vỉa hè rộng từ 4 đến 6 m mỗi bên. Dự án được khởi công ngày 22 tháng 4 năm 2018. Đến tháng 11 năm 2020 đã thông xe gần 2 km đoạn trên cao, ngã tư sở ngã tư vọng. Dự kiến thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào cuối năm 2022, hoàn thành đưa vào khai thác năm 2023.